theo người ta anh phúc và chẳng biết điều này xảy ra rồi nước mắt lại rơi trong đêm gào thét đâu đừng không còn em quan tâm cảnh bên cho anh mương bờ vai lúc mà anh cần giờ anh đã biết hết tất cả sự thật tình cảm của em đã trao toàn là ra rồi con tim em yêu thương không thật chỉ là anh bên anh chẳng thể được vì tất cả em đã vội quên nhanh có người thứ ba mà anh đâu hay biết để mọi thứ đổ vỡ anh nhận qua thì em đã quên anh à, cũng chỉ vì anh quá thương em nên giờ này mình anh cô lạnh trong màn sương đêm là do anh đặt nhiều tin tưởng biết em giả dối như sao trong lòng anh càng thương thêm thằng ngày đó anh đã biết cách giữ em để em đây anh mới hối tiếc thì đã quá muộn màng rồi anh giật mình vì trong giấc ngủ anh đã nằm mơ thấy em là chúng ta đang hạnh phúc nhưng khi tỉnh lại chỉ còn cho tàn thôi có lẽ ông trời chỉ cho cái duyên gặp nhau vậy mà anh bất chấp hy vọng ở bên cạnh em mãi tiếp em đi để lại nhiều nước mắt và buồn nấu lại mất em ra khỏi mây mù sáng lối mưa chiều bay bay hương áo anh rồi mùa đông sang bên anh không còn ai nữa do rét anh lành đôi tay cô tay đôi môi nhìn nhau từ mãi đi giờ anh chung em sống bên người hạnh phúc, quá tôi chỉ là hư